Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh BLV Hốp Lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận vòng 1-8 cái trận thứ tư nha anh em Đó là cái trận Anh gặp Senegal diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 5 tháng 12 Thì hiện tại anh em cũng thấy cái thành tích của hai thằng rồi Thằng Anh đang có cái thành tích rất tốt trong cái à, mùa World Cup vừa rồi, mùa World Cup này nha anh em thì cái trận đầu tiên à, Anh gặp Iran đang tới tỷ số là 6-0 và trận để hòa Mỹ với tỷ số không đều và cái trận á, gặp xứ Wales thì à, Anh đã ăn với tỷ số 3-0 thì năm nay Anh được cái đánh giá rất cao về cái à, chức vô địch World Cup năm nay nha anh em. Thì năm nay à, Anh là cái ứng cử viên nặng ký của chức vô địch cơ World Cup năm nay. Thì còn bên phía Senegal thì anh em cũng thấy Senegal trận đầu tiên thua Hà Lan với tỷ số là 2-0. Còn cái trận kế tiếp của Senegal là gặp Qatar, Senegal ăn với tỷ số 3-1 và Senegal ăn thêm Ecuador với tỷ số 2-1 hiện tại cái phong độ của Senegal này cũng đang rất tốt nha nhưng mà Senegal gặp ông lớn thì như Senegal thì bị bó buộc dò vậy nè đã không được nha còn hiện tại hai cái thằng này chưa có cái lịch sử và cái thành tích đối đầu lần gần nhất anh em thì đây là lần đầu của hai thằng mới chạm trán còn đây là cái thông số mà bên sofa nó đánh giá cái hai đội nha nè thì à, thằng Anh là thằng không bị bị thủng lưới 4 trận gần nhất còn à, Senegal là không giữ sạch lưới 4 trận gần nhất luôn à, cái đội mà ghi bàn đầu tiên sẽ là Senegal ghi 8 trên 9 bàn 9 trận rồi nè còn Anh thì đã lúc nào cũng phải dưới 4.5 thẻ 5 trên 5 trận rồi nè còn à, Senegal cũng đã dưới 4.5 thẻ trên 9 ờ, trên 10 trận là phong độ fanlay ờ, của hai này rất tốt nha anh em nó đá ít rất là ít thẻ anh em ờ, tránh trường hợp vào tài thẻ của hai này nha thì hai này đá ít hơn 10.5 góc thì một chút mình sẽ cho coi anh em coi cái trận đấu gần nhất của hai này nó sẽ diễn ra bao nhiêu quả góc nha anh em còn cái đội hình dự kiến của bên phía Anh nó sẽ chơi với sơ đồ là 433 là cái sơ đồ tấn công nha anh em thì hàng công cao nhất là có Rashford, Helican và Buyu Saka còn bên phía Senegal họ chơi với sơ đồ 4231 còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là anh đang chấp với một trái nha anh em và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em cứ vào nằm anh cho mình được nha thì trận này mình dự đoán sẽ là anh ăn tầm tỷ số là 2-0 anh em 2-0 nha thì anh em có phải nằm mã kèo anh còn anh em nào muốn nằm anh em sợ một không anh em muốn nằm chắc ăn hơn á, thì anh em cứ chờ anh ra săn đá tầm chừng 15 phút anh em có thể vào cái mã kèo anh thì cái lúc đó kèo tuột xuống còn 0,75 thì anh em vào kèo 0,75 thì một không anh em có thể ăn được cái mã nửa kèo nha anh em thì anh em vào vậy thì nó chắc ăn cho tất cả anh em hơn kèo gốc là anh chấp tới 2,75 gốc nha anh em gốc thì anh chấp 2,75 và tài xỉu gốc thì chính trận này anh em cứ nên nằm anh chấp góc cho mình anh em khỏi cần nằm mã tài xỉu góc nha anh em nằm cứ mã trên thôi anh chấp góc chấp 2,75 thì anh em cứ nằm mã anh chấp góc là được còn cái mã kèo thực tế mã kèo thực tế cho anh em đây là hiện tại có cái kèo 0,75 rồi nè anh em có cái kèo 0,75 anh chấp rồi nhưng mà nó ăn có 73 anh em chờ ra săn tầm 5 đến 10 phút kèo này sẽ lên ăn chín anh em vào mã kèo này cho mình nha tài xỉu anh em không nên vào vì chặn này mình dự đoán chắc tầm 10 đến 20 thì anh em có thể vào những mã rung vào những mã rung hiệp 1 hiệp 2 thì mã rung đó mình sẽ gửi trong nhóm cho tất cả anh em nha còn tài xỉu góc á, là tới chín trái rưỡi lần anh em và tài góc hiệp 1 là bốn trái anh em cứ vào cái mã thì anh em cứ vào cái mã um, tài hiệp 1 cho mình nha và anh em à, làm thêm cái mã tỷ số lót tỷ số là 2010 do Ba Lan à, cho anh nữa nha anh em Thì cho anh em xem cái trận gần nhất của thằng Anh xứ Wales nó ăn ba không, mà góc cái trận đó là sẽ là bao nhiêu cho anh em nha đây trận gần nhất anh gặp xứ Wales mà anh ăn với tỷ số 3 không, thì cái trận đó chỉ có được hai thẻ vàng thôi nha anh em. Góc là 7 quả nghiêng về anh, anh là hết 6 quả rồi thì anh em cứ nằm mã anh chấp góc cho mình thì nó sẽ hợp lệ hơn nha. Anh em không nên nằm cái mã tài góc nha anh em. Anh em nằm mã anh chấp góc và anh em nằm thêm kèo anh chấp cả trận nữa thì anh em nằm hai mã kèo đó cho mình còn những anh em nào đang chơi bên ngoài không chơi được những mã gốc mà tài thẻ đâu á hoặc là mã rung á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình là 0937318970 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa. Thì cái thông tin liên hệ mình không có để dưới phần bình luận anh em cứ nhắn vào phần bình luận anh em một là anh em nhắn tin qua Telegram cho mình, hai là anh em có thể nhắn tin qua Zalo cho mình để mình hướng dẫn tất cả anh em cách đăng ký và để đưa anh em vào nhóm để uh,